Còn về phần sân của Armenia thì ở ờ, phong độ của đội bóng này thấp hơn một xíu nhưng mà vẫn ở trong mức là ổn định khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất đội bóng này có cho mình là hai chiến thắng, hai trận hòa và hai trận thua. Thì phong độ hiện tại của họ chính vì vậy được đánh giá ở mức khoảng 50%. Thì với cái phong độ là như vậy thì anh em cùng mình đá qua cái ờ, kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu ngày hôm nay trong trận đấu này thì anh em có thể thấy nhà cái đưa ra mức chấp lên tới là 2.25 cho đội chủ nhà Real Madrid khi mà bỏ một vào Real sẽ ăn được 0.93 Cùng với đó là bỏ một vào ờ, Ameria sang được 0.99 Còn về kèo tài xỉu thì được niêm yết ở mức 3.5 Một mức kèo ờ, khá là cao Cùng với đó là bộ một và kèo tài sẽ ăn được 0.94 và bộ một và kèo xỉu sẽ ăn được 0.96. Và anh em có thể thấy ở kèo cực chấp hiệp 1 thì à, được niêm yết ở mức là Real Madrid chấp một chạy hòa cùng với đó là kèo tài xỉu hiệp 1 sẽ được niêm yết ở mức 1.5. Thì à, anh em có thấy ở trên trang sẽ có một số kèo sớm như là kèo tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, hiệp 2, rồi à, bàn thắng đầu cuối này, cực đội thắng này, ờ, cực chấp ba cửa giữ sạch lưới, đội thắng giữ ngược dòng. Ờ, tỷ số cách biệt cũng như là kèo ờ, góc kèo thẻ thì những cái mã kèo đó thì à, phải gần đến à, giờ của trận đấu được diễn ra nhà cái đưa ra những mã kèo đó để em có thể tham gia và chơi còn hiện tại thì chúng ta chỉ có một số kèo chính như là kèo cực chấp và kèo tài xỉu mà thôi và hiện tại mà anh em nào mà đang chơi qua tàu cò không thể chơi được những mã kèo như kèo góc kèo thẻ hay là những cái mã kèo à, cược lẻ chắn của bàn thắng này thắng giữ sạch lưới rồi à, đội thắng ngược dòng ấy thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo cũng như là tele a cộng chúng kèo để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi cũng như là một à, những cái mã kèo chắc ăn và ngon ăn nhất để anh em có thể tham gia vào đầu tư ví dụ anh em mà chơi qua thầu qua cò ở cái mã kèo mà anh em kết uh, Real Madrid ăn được 0.93 khi mà nếu mà ăn mã kèo này thì ở trên trang sẽ ăn được 0.93 còn ăn ở ngoài thì bọn thầu bọn cò nó chỉ cho anh em ăn uh, 0.8 hoặc là 0.85 mà thôi như vậy rất là thiệt rồi cho anh em về cái tiền lai like, tiền phí cũng như là anh em phải vô một mã kèo rất là sớm ví dụ anh em bây giờ đang có một cái sơ đồ tham khảo là nghiêng về phía Real Madrid nhưng mà đến dự sát giờ bóng lăn thì lại một sơ đồ khác như vậy thì uh, cái tỷ lệ kèo nó sẽ thay đổi liên cho nên cái việc mà anh em phải vô một cái kèo nào đó sớm cũng như là chơi mà mất tiền lai thì phí là rất là thiệt thòi cho anh em nên mình khuyến khích anh em hãy chơi trên một trang chơi riêng cho mình để có thể tự do ra và các kèo khác nhau cùng với là có thể uh, chơi bao nhiêu thì nhận lại được bấy nhiêu chứ không phải mất một đồng like đồng phí nào cho một đứa nào hết còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em cùng mình xem qua trên bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng thì có thể thấy phần sân của đội chủ nhà Real Madrid đang vẫn đang ờ, đứng ở vị trí thứ hai sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì hiện tại có cho mình là 65 điểm cùng với đó là đội bóng này có cho mình là 65 bàn thắng cùng với nó là 28 bàn để bị thủng lưới thì sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì đội bóng này có 20 trận thắng 5 trận hòa và 6 trận thua thì chỉ kém cạnh với Barcelona là khoảng 9 à, điểm mà thôi còn về phần sân của Almeria thì có thể thấy đội bóng này đang có cho mình vị trí thứ 16 sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình chỉ là 33 điểm cách biệt với vị trí thứ 18 là Getafe ở trong nhóm quần nền đỏ là chỉ hai điểm số mà thôi cho nên cái việc mà bị nhóm cầm nền đỏ vượt mặt ở trong thời gian tới là có một điều có thể xảy ra anh em thấy là trải qua 31 vòng đấu mà đội bóng này có cho mình là uh, ờ, 9 chiến thắng 6 trận hòa và lên tới là 16 trận thua cùng với đó là 38 bàn thắng nhưng mà bị thủng lưới lên tới là 53 bàn thì uh, với cái phong độ và cái uh, bảng xếp hạng như vậy thì anh em cùng mình xem qua cái đội hình dự kiến của hai đội bóng sẽ sử dụng trong cái trận đấu này thì có thể thấy cả hai đội bóng như là Real Madrid cùng với là Almeria đều sẽ sử dụng cho mình là đội hình 433 về phần sân của Real Madrid sẽ gồm có là hàng công cao nhất là Junius Junior cùng với là Benzema và Asensio. Còn về phần sân của Almeida sẽ có hàng công cao nhất ở Baptista cùng với là Suarez và Mbaba. Và sẽ có một số cầu thủ không thể tham gia trong trận đấu này vì chấn thương hoặc là bị cấm thi đấu như là về phần sân của Real Madrid sẽ gồm có là Ferland Mendy cùng với là David Alaba. Còn về phần sân của Almeria thì sẽ có một cầu thủ bị cấm thi đấu. Đó sẽ là cầu thủ của à, Dan Babic và anh em cùng mình xem qua cái thành tích thi đấu gần đây hai đội bóng ở trong à, khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì về phần sân của Real Madrid thì hiện tại đội bóng này có cho mình là 3 trận thua và có lên tới là 7 trận chiến thắng. Còn về phần sân của Armenia thì đội bóng này chỉ có cho mình là 3 trận thắng và hai trận hòa trong đó có là có 5 trận thua. Ở phần sân của đội chủ nhà Real Madrid thì chúng ta có thể thấy là đội uh, chủ nhà có một trận thua trước Yuna ở lượt trận ngày 26 tháng 4 với một tỷ số khá là cách biệt khi mà thua ở trong trận đấu này nhờ cái đưa ra mức chấp cho Real Madrid lên tới là 0.15 nhưng mà lại để thua kéo chóa khi mà tỷ số là 4-2 nghiêng về phía đội chủ nhà Girona ở trong trận đấu ngày hôm đó và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này sẽ có là 11 góc cùng với đó là ba thẻ vàng thì đều nghiêng về phía đội à, khách Real Madrid còn một số trận chiến thắng khác thì anh em cùng mình xem qua như là trận thắng 2-0 trước Senta, ờ, trận thắng 2-0 trước Chelsea, trận thắng 2-0 ờ, trước Cardiff. Thì anh em cùng mình xem qua một số trận thắng như trận thắng 2-0 trước Senta lượt trận ngày 23 tháng 4. Thì ở trong trận đấu này, nhà cái đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 cho Real Madrid và cũng ờ, đã giúp cho Real Madrid thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0. Cùng với đó, ở trong cái trận đấu này thì sẽ có lên tới là 11 góc cùng với đó là ba thẻ vàng. Thì anh em có thể thấy hai trận đấu vừa qua mình cho anh em xem thì đều ờ, có khá là nhiều góc được đá và ở trong trận đấu mà Real Madrid đối đầu với Chelsea thì ờ, trong cái mức kèo này nhà cái sẽ đưa ra mức kèo đồng và Real Madrid thắng ờ, kèo châu Á trong trận đấu này thì anh cùng mình xem qua cái kèo phạt góc cùng với kèo thẻ thì có thể thấy là cũng lên tới là 10 góc cùng với đó là bốn thẻ vàng thì đều nghiêng về phía đội chủ nhà Chelsea ở trong ngày 19 tháng 4 thì còn về phần sân của Almeria thì có thể thấy đội bóng này đang có cho mình là một chiến thắng gần đây nhất trước Getafe. Khi mà trong trận đấu này thì Getafe bị dính một thẻ đỏ và có thể thấy là Getafe đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.5 và đã thua kèo cho áo khi mà tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội khách Almeria. Mặc dù là Getafe ở trong trận đấu này thì đã dính thẻ đỏ ở phút thứ 45 cộng 3 nhưng mà ở hiệp 2 đội bóng này vẫn đâm được một trái vào lưới của Amelia và nâng tỷ số lên thành 1-2 ở trong trận đấu ngày hôm đó và kèo phạt góc ở trong trận đấu này sẽ có 10 góc cùng với đó là một thẻ đỏ và hai bốn thẻ vàng. Còn một số trận thua và trận hòa thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trận đấu ờ, thua 2-1 trước Athletic Club thì ở trong trận đấu này thì uh, Almeria đã được chấp 0.75 và để thua kèo châu Á trong tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội khách. Cùng với đó ở trong trận đấu này thì khá là nhiều thẻ vàng được rút ra khi mà có lên tới là 6 thẻ vàng, cùng với đó là 7 phạt góc. Còn về trận hòa, trận hòa thì anh có thể thấy là trận hòa hai hai đều trước Senta thì ở trong trận đấu này thì à, nhà cái sẽ đưa ra mức kèo là Senta chấp một trái hòa và thua kèo châu Á khi mà tỷ số là hai đều nghiêng về phía America. Cùng với đó anh em có thấy ở trong trận đấu này thì sẽ một trận đấu khá là nhiều thẻ như là lên tới là 8 thẻ vàng nhưng mà lại chỉ có 5 phạt góc thì sơ lược về một số trận đấu là mình đã cho anh em xem là như vậy thì còn về thành tích đối đầu của hai đội bóng khi mà uh, cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này trong bốn trận đấu gần đây nhất thì đều là nhiều phía Real Madrid anh em đã thấy là như trận đấu ở lượt trận gần đây nhất là Real Madrid thắng với tỷ số là 2-1 rồi tỷ số 3-1, 4-1 và 4-0 thì anh em thấy là trong uh, ờ, 4 trận đấu này thì có lên tới là 3 trận đấu Real Madrid thắng với tỷ số cách biệt là ít nhất 3 bàn. Còn về trận đấu gần đây nhất là trận ờ, thắng 2-1 thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong trận đấu này. Ở trong cái trận đấu này thì uh, Real Madrid được nhà cái đưa ra mức chấp là 1.25 và thua cả châu Á không mà tỷ số chỉ là 2-1 mà thôi. Và ở trong trận đấu này thì sẽ có là 17 phạt góc, trong đó là có 4 thẻ vàng. Anh em có thấy là 17 phạt góc nhưng mà có lên tới là 15 phạt góc như ở phía đội khách Real Madrid. Còn ở trận đấu mà Real Madrid thắng với tỷ số là 3-0 thì ở trong trận đấu này anh em có thấy ở trong hiệp 1 thì chỉ có một bàn thắng mà thôi và ở hiệp 2 thì sẽ có hai bàn thắng như là ở phút thứ 49 và 84 của trận đấu và có thể thấy ở trong trận đấu này cũng lên tới là 14 góc cùng với đó là một thẻ vàng còn về hai trận đấu còn lại thì ở trong trận đấu Real Madrid thắng với tỷ số là 4-1 thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này thì cũng có thể thấy là ờ, trận đấu này có khá là nhiều thẻ vàng khi mà lên tới là 8 thẻ vàng và 10 phạt góc còn ở trận thắng của Real Madrid thắng với tỷ số 4-0 thì ở trong trận đấu này chúng ta có thể thấy là một trận đấu cũng có khá là nhiều phạt góc khi mà có lên tới là 16 góc trong đó lại không có một thẻ vàng nào thì trong bốn trận đấu mà mình vừa đưa ra cho anh xem thì bốn trận đấu này đều nổ tài góc khi mà có rất là nhiều góc ít nhất là trên 10 góc được diễn ra trong một trận đấu cho nên ở trong trận đấu ngày hôm nay thì uh, à, mã tài góc là một mã có thể là anh em có thể tham khảo và tham gia đầu tư ở trong trận đấu này còn đến với phần chốt kèo trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em một mã kèo đó là mã kèo America cộng 2.25 bởi vì anh em thấy là ở trong lịch sử đối đầu gần đây nhất của hai đội bóng thì ở cái lượt trận ngày 15 tháng 8 năm 2022 thì đã Real Madrid thắng với tỷ số 2-1 cùng với đó là ở lượt trận gần đây nhất của America thì có trận thắng 2-1 trước Getafe thì Chính vì vậy mình dự đoán cái tỷ số ở trong trận đấu sắp tới của hai đội bóng này đối đầu với nhau sẽ là tỷ số 2-0 à 2-1. Chính vì vậy ở trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo tham khảo đó là America cộng 2.25 để anh em có thể tham gia đầu tư còn đây cũng chỉ là video nhận định sớm về trận đấu chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo những cái mã kèo mình đưa ra trên video này để anh em có thể nhận được các mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì anh em hãy liên hệ cho mình qua tele a dũng sân kèo cũng như là zalo đang hiện trên màn hình để mình có thể đưa cho anh em vô nhóm cũng như là đưa anh em một trang chơi riêng để em có thể tham gia vào đầu tư bởi vì những cái mã kèo này mình nhận định sớm trước từ 10 đến 20 tiếng trước khi trận đấu được diễn ra nên có thể là những cái thông tin mình đưa ra chưa chính xác những cái thông tin chính xác nhất sẽ là những cái lúc mà từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được đá thì mình sẽ gửi những mã kèo đó vào trong nhóm để em có thể tham gia vào đầu tư chính vì vậy những cái mã kèo mình gửi ở trên video này chỉ mang tính chất tham khảo cho anh em chứ không khuyến khích anh em đầu tư và anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có một trang chơi uy tín và cũng như là trang chơi riêng cho mình để có thể vô những cái mã kèo khác nhau thì anh em có thể liên hệ cho mình qua tele a còng dũng sự kèo cũng như là uh, số zalo đang hiện ở trên màn hình và đây là video nhận định sớm giữa trận đấu của Real Madrid đối đầu với Amiga thì mình xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại em vào các video tiếp theo chúc anh em may mắn